Giúp nà vô tét tướng nào anh em Thôi thôi thôi, thôi mày đừng có bộc phát Mày đừng có mồm điêu đi cho cảm nhận trong nói như đúng vậy nhưng mà vẫn khiến nó vừa lòng đúng rồi chỉ tết tướng thôi chứ phải tôi tôi đấm cho mày <laughs> nào ông ỉ mẹ ám hồ vẫn trời chân để trôi bạn em đè còn mấy em ghé được khen lấy khen đè nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng chơi đợi công việc xong xuôi đang ao nhây không thấy à trời